Xin chào các bạn, lại là mình đây, mình là Phố Flirt Trong video ngày hôm nay, mình à, tiếp tục ừ, sẽ mang đến à, cho các bạn về cái à, nội dung về cái từ khóa và cái phân từ khóa cái cái này thì nó có vai trò rất là lớn trong vấn đề về mình SEO tìm kiếm từ khóa và Ờ, cái, các cái hình thức ừ, ví dụ trong kinh doanh chẳng hạn thì để mà các bạn hiểu rõ hơn thì mình à, xin đi lần lượt ừ, các nội dung mà mình hôm nay mình sẽ mang đến à, với các bạn thứ nhất thì mình à, khái niệm của cái từ khóa đấy tức là cái từ khóa là gì thứ hai tại sao mình cần phải nghiên cứu từ khóa và thứ ba đó là nghiên cứu từ khóa thì bạn phải cần những gì và xác định những cái gì thứ ba thứ tư đó là một cái cái này quan trọng này thứ tư là cái cách tạo và đặt một cái bộ từ khóa thứ năm đó là một cái công cụ nghiên cứu từ khóa rất là hay và miễn phí cái này mình phải nói là hay nhất trong những cái mà mình đã biết nó có rất nhiều nhiều công cụ nhưng mà cái này mình vẫn thấy là nó cực kỳ là hay nhất mà vấn đề là miễn phí các bạn nhé còn các bạn dùng bản có phí thì à, nó sẽ khác đấy và cuối cùng là cái thứ sáu mình sẽ mang hướng dẫn về cái được là cái quy trình nghiên cứu từ khóa mà của mình và mình đang ứng dụng mình đang làm thì uh, ban ban đầu thì thứ nhất ấy, là từ khóa là gì là là những từ ấy mà khách hàng hay lên à, các cái mạng xã hội ấy, ví dụ như là các trang Google này trang Facebook này trang YouTube này vân vân thì để mà người ta tìm được cái sản phẩm của của bạn tức là để người ta xác định được là cái họ đang đang mong muốn tìm tìm cái tìm cái sản phẩm đó Đấy, và mình mà đánh được được à, vào bằng những cái từ mà họ khách hàng đang mong muốn đó thì tất nhiên là mình sẽ giành chiến thắng và thứ hai đó là tại sao mình mình cần phải nghiên cứu từ khóa đấy, thứ nhất đấy là cái à, bạn mà biết được cái nghiên cứu một cái từ khóa ấy, thì bạn sẽ không SEO những được không SEO những cái từ khóa nó vô ý nghĩa nó không có tác dụng với mình thứ hai là, mình bạn xác định được cái từ khóa chính từ khóa phụ để bạn dễ dàng được à, xây dựng được cái trang web của các bạn có thể là tăng cái lượng traffic tới cái trang web tăng được cái lượng khách hàng đấy hay thì tiếp theo là cái thứ ba đó là mình sẽ đánh giá được cái độ chuyển đổi của từ khóa tốt nhất tốt và không để à, mình sẽ đánh giá được cái độ chuyển đổi của từ khóa có tốt hay không là để mình quyết định được đầu tư như thế nào để cho nó có kết quả tốt và mình xây dựng được à, các cái nội dung của website một cái cách dễ dàng hơn và cách cuối cùng đó là bạn để biết được là khách hàng đang quan tâm cái gì nhu cầu họ như thế nào và sản phẩm nào bạn nên bán cái gì và sản phẩm nào không nên bán đây cái này nó rất quan trọng này các bạn thứ ba thì mình à, đi đến là cái nghiên cứu từ khóa thì bạn phải xác định những cái gì thì thứ nhất đấy là các bạn à, xác định được cái đối tượng bạn đang nhắm đến là ai tức là cái khách hàng đấy và cái insight của khách hàng của bạn là ai cái vấn đề mà của khách hàng đang gặp phải là cái gì và cuối cùng là cái giải pháp mà mà bạn sẽ đưa ra để cho ờ, để bạn tìm tìm tìm được cái khách hàng đó đấy giải pháp ừ, của bạn là gì đây cái này nếu mà mình mà có giải pháp thì mình sẽ đi đến được uh, cái nhu cầu của khách hàng tìm rồi thứ tư là cái cách tạo và đặt một bộ từ khóa thì mình ấy, mình thường uh, làm theo năm năm cách cái cách thứ nhất là mình đặt theo cái vị trí địa lý ví dụ như là mình đang xem một cái từ khóa là giày an phát phải không các bạn thì mình à, sẽ à, thêm vào một cái địa điểm đó là Hồ Chí Minh cái này là để nó cụ thể ra một cái tỉnh nào đó để cho khách hàng tìm kiếm đấy nó dễ hơn ví dụ bạn mà đặt từ Trung Quá Trung Trung Quá ví dụ giày An Phát thì nó sẽ khó bạn sẽ không uh, bạn sẽ không tối ưu được cái cách thứ hai ấy, là mình đặt theo một số thứ tự nó là ví dụ như là giày Alphard 01 đến 100 chẳng hạn cái thứ ba ấy là mình đặt theo thương hiệu ví dụ như bạn định hình được là một cái thương hiệu giày à, gò vấp là nó có thương hiệu rồi đúng không ạ với cả là cái lượng khách hàng tìm là quá lớn thì các bạn không thể nào mà À, các bạn đặt cái từ khóa như như thế này được như như là giày gò vấp được thì các bạn ví dụ như là cái, giày mà cái giày an phát mà bạn đang muốn sale thì bạn phải làm sao mà bạn phải kết hợp được cái, cái từ giày và từ gò vấp đây này ví dụ như là giày an phát tại gò vấp giày an phát đẹp như giày gò vấp đấy thì tức là cái hai cái các cái từ này sẽ lính nhau và cái cái cái ừ, thông tin của bạn sẽ được khách hàng tiếp cận dễ dàng hơn cái cách thứ tư đó là mình à, à, làm theo à, theo trend ví dụ như nhé trong cái đợt U23 của Việt Nam lúc các bạn thì thì thì người ta tìm kiếm được về cái U23 rất là nhiều thì bạn đang mong muốn là bạn cái cái sự kiện U23 này này nó sẽ mang đến cái nguồn lợi cho các bạn bạn à, để người ta tìm nó sẽ à, traffic đến các bạn nhiều hơn và traffic đến khách hàng nhiều hơn thì các bạn theo cái xu hướng nha ví dụ như là giày An Phát luôn mong muốn được phục vụ U23 Việt Nam thì các bạn thấy thì các bạn thấy nó có liên quan nhau đấy thì cái, cái tụ cụm từ U23 Việt Nam này này nó sẽ đẩy bạn và nó sẽ tiếp cận được ờ, khách hàng đến với cái giày an phát đó là cái từ ờ, khóa như thế và cách cuối cùng là mình ờ, đặt một cái từ khóa là theo cảm xúc ví dụ như là uh, ví dụ như là giày uh, ví dụ như là giày giày giá rẻ giày đẹp giày chất lượng giày uh, giá tốt giày giày giày an phát an toàn rồi các cái loại kiểu như là bí quyết đấy các cái từ chốt đấy để cho khách hàng nhìn thấy và người ta có thể là kích vào đó đó là cái cái theo cảm xúc ví dụ như là tranh đá quý giá rẻ ví đấy cái từ giá rẻ là ví dụ mình đang quan tâm đến cái từ rẻ thì khác chẳng hạn thì khách hàng sẽ kích vào đó là cái kiểu ừ, như là một cái tiếng tiếng để mình à, chạm đến khách hàng ấy. và thứ năm thì mình à, hướng dẫn hướng dẫn đến à, các bạn về cái một cái công cụ rất là hay là về để về mình phân tích và nghiên cứu một cái từ khóa đó là cái công cụ fff.com cái công cụ này mình vào fff.com thì mình sẽ cụ thể hơn thì trong này thì nó có rất nhiều à, để mà à, hướng dẫn một cái website như thế này thì nó rất là lâu mình thì hôm nay nghiên cứu đến những cái từ chính là từ khóa thôi ví dụ như trong cái phân tích công cụ phân tích này nó có rất nhiều công cụ nhá công ví dụ như là công cụ phân tích này công cụ output này công cụ website này công cụ dịch vụ rất là nhiều đây thì trong cái công cụ này thì nó sẽ có là công cụ phân tích thị trường này công cụ phân tích đối thủ này công cụ phân tích từ khóa này và công cụ phân tích chi phí quảng cáo Đấy, thì mình hôm nay mình nghiên cứu mình Ờ, đang nghiên cứu cái vấn đề là công cụ phân tích từ khóa các bạn nhé thì mình hôm nay mình chỉ hướng dẫn là cái công cụ phân tích từ khóa thôi nếu mà các bạn ờ, muốn biết được ờ, nhiều cách hơn thì có thể comment lại để lại cái, yêu cầu thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho một cái trang web này và cái cách dùng cụ thể của nó nhé các bạn nhé của cái web này này thì đây mình hôm nay thì mình sẽ đi vào cái công cụ phân tích từ khóa thì trong này nhá trong này này Đấy, các bạn thấy không mình sẽ nhấn ví dụ như như là mình đã xác định được là một cái cái, cái sản phẩm của một của các bạn đúng không ví dụ như là tranh đá quý chẳng hạn nhá mình đang ví dụ này tranh đá quý thì nó sẽ phân tích được là cái trung bình tìm kiếm ấy, cái lượng tìm kiếm trung bình à, của tháng là bao nhiêu và cái người ta tìm kiếm trên cái dụng cụ nào ví dụ điện thoại này máy tính này máy tính bảng này người ta tính được à, cái vị trí trung bình là cái, cái xếp hạng trung bình ấy tỷ lệ nhấp chuột là bao nhiêu số lần nhấp chuột là cụ thể ra này và nó phân tích à, dựa người ta nhấp chuột trên cái gì này và cái chi phí mà mình bỏ ra mình để quảng cáo để cho người ta nhấp chuột đấy là bây đây là 830 là 8.300 đấy thì ở đây là à, qua cái à, mình sẽ biết được là cái lịch sử truy cập và cái lịch sử tìm kiếm của cái tranh đá quý đây đây là cái biểu đồ của nó các bạn nhé đây và cuối cùng đây là Ờ, cái cái về à, các từ khóa mà người dùng người ta tìm kiếm đây cái lượng tìm kiếm này ví dụ như tranh đá quý này thì mình sẽ biết được cái lượng tìm kiếm là một nghìn chín cái độ cạnh tranh của nó là khá cao là 97 97 phần trăm 97 điểm tức là là khá là cao đấy các bạn độ cạnh tranh khá là cao thì ờ, độ cái độ cạnh tranh ấy, thì nó sẽ có từ ờ, Ờ, từ 0 cho đến 100 ờ, các bạn ạ mà đây là ở mức gần như là cao nhất rồi thế càng thấp lại cái độ cạnh tranh tranh này càng rẻ. tranh đá quý tứ quý là 100 là cạnh tranh là 100 phần trăm à 100 điểm đây này đây là cái ở đây nó thể hiện được cái biểu đồ các cái biểu đồ à, xu hướng của nó các bạn nhé Đấy. tranh đá quý này cạnh tranh khá là cao và đây nó cũng cho biết được mình là cái chi phí đây chi phí để cho một lần người ta ừ, kích kích vào ấy đó là 408 đến 3.200 thì để mà các bạn mà lấy được cái từ khóa như thế này này thì các bạn phải tải copy lại đây nhá đây là khu vực mà các bạn tải file Excel này về này đấy thì nó sẽ ra toàn bộ cái nội dung như này đây nhá mình đây nhá mình sẽ kích vào nhá đấy đây là toàn bộ những gì mà bạn đang cần đây cái từ khóa đây đấy nha mình ví dụ như vậy thì tiếp theo à, đó là mình đây là cái công cụ là mình thấy là hữu dụng mà miễn phí rồi nhá đó là mình à, à, tiếp theo thì mình à, xin hướng dẫn đến làm về cái quy trình nghiên cứu từ khóa mà của mình à, hiện tại mình đang ứng dụng đấy, đó là thứ nhất đấy là mình à, à, tìm hiểu cái đầu tiên đấy là mình tự tìm hiểu cái thông tin dựa vào cái kinh nghiệm của mình cái thông tin ở đây là cái gì là thông tin về sản phẩm thông tin của khách hàng ví dụ như vậy thứ hai đó là mình gọi điện cho khách hàng để tham khảo ý kiến cái ý kiến của khách hàng nó quan trọng hơn các bạn thì bạn phải biết được nhu cầu của họ bạn phải xác định được cái để bạn nắm bắt được cái nhu cầu để cho bạn biết được bạn đưa ra các giải pháp cho họ đúng không ạ cái thứ ba đó là các, các bạn nghiên cứu đối thủ để tìm ra là các cái keyword mà đối thủ đã dùng và các đối thủ đang xem đó đó là cái thứ ba cái thứ tư đó là bạn sử dụng các cái công cụ hỗ trợ để nghiên cứu cái lưu lượng truy cập của từng cái keyword cái thứ năm ấy đó là sau khi bạn tổng hợp được cái từ khóa rồi thì bạn phải tạo thành từng nhóm và sau đó xây dựng bộ kế hoạch xem. đó đó là toàn bộ những cái bài à, những cái gì mà hôm nay mình à, muốn à, nói và hôm nay thì cái bài à, chia sẻ của mình sẽ kết thúc tại đây thì nếu mà các bạn có ý kiến gì thì comment lại xuống đây giúp mình để mình có thể biết được và để phản hồi lại các thông tin với các bạn nhé cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại